Việt Nam đạt khoảng 4.163 USD, còn Philippines đạt khoảng 3.597 USD. Hình ảnh bài trên BBC. Tác giả đánh giá Philippines là quốc gia đã rơi vào bẫy thu nhập trung bình. Thu nhập bình quân của họ còn thấp hơn Việt Nam. Hàng năm, Philippines vẫn có những chính sách kinh tế pháp luật được ban hành nhưng nền kinh tế cứ chậm phát triển bởi vì các chính sách đã bị thao túng, bị chi phối bởi các nhóm tinh hoa quyền lực dẫn đến các chính sách chỉ nhắm tới những mục tiêu của họ thay vì giải quyết các vấn đề dân sinh. Nhiều người lo lắng nêu lên nguy cơ Việt Nam cũng sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình như Philippines. Theo tác giả, nếu ngay từ bây giờ mà không có những chính sách đúng đắn, phù hợp thì thật sự Việt Nam cũng sẽ rơi vào bẫy thu nhập trung bình mà nguyên nhân chính theo tác giả chính là những bất cập tồn tại trong thị trường bất động sản. Lâu nay, bất động sản bị đẩy giá quá cao, doanh nghiệp bất động sản thu lợi rất lớn. Chỉ cần lập dự án bất động sản và xin phê duyệt, cấp phép. Sau khi được cấp phép, chủ doanh nghiệp có thể trở thành tỷ phú sau một đêm. Vì họ chỉ cần bỏ ra một khoản tiền để bồi thường cho đất nông nghiệp giá rẻ, rồi bán cho khách hàng với giá đất ở và đất biệt thự giá trên trời. Lợi nhuận khủng từ bất động sản khiến cho nhiều doanh nghiệp sản xuất có thể thay đổi phương hướng kinh doanh chuyển sang bất động sản, tác giả nêu nhận xét. Hoạt động của ngân hàng cũng gắn kết chặt chẽ với bất động sản thông qua việc cho vay thế chấp khiến một nguồn lực ngân hàng rất lớn bị hút vào lĩnh vực bất động sản thay vì đầu tư cho các lĩnh vực sản xuất khác. Tác giả cho rằng nền kinh tế Việt Nam cũng hoạt động theo hướng thị trường và đời sống xã hội cũng có những hoạt động tương tự Philippines tức là cũng có tầng lớp tinh hoa nắm nhiều ưu thế, họ vận động cho các chính sách quy định pháp luật có lợi cho họ, khiến cho những chính sách được ban hành tưởng là vì lợi ích chung nhưng thực chất chỉ có lợi cho những nhóm vận động. Tác giả lấy ví dụ chính sách về mô hình hợp tác công tư, trong đó có loại hình dự án đầu tư BT, đổi đất lấy hạ tầng. Theo đó, doanh nghiệp sẽ bỏ vốn ra để xây dựng hạ tầng, sau đó sẽ được chính quyền địa phương trả lại bằng đất. Lý do được đưa ra là vì nguồn vốn ngân sách công còn eo hẹp nên muốn huy động nguồn vốn tư nhân cho phát triển hạ tầng, nghe rất hợp lý, hình ảnh một dự án bất động sản. Nhưng có một dự án BT là xây dựng 12 km đường trong phạm vi khu đô thị mới Thủ Thiêm, chính quyền lại trả cho doanh nghiệp làm đường diện tích bất động sản cũng ở khu Thủ Thiêm, tính ra cỡ khoảng 11.000 tỷ đồng, hoặc dự án làm đường Lê Văn Lương kéo dài ở Hà Nội. Địa phương đã cấp đất hai bên đường cho doanh nghiệp để rồi xây dựng nên những khu đô thị biệt thự đắt đỏ. Do thất thoát lớn tài sản công nên luật đầu tư sửa đổi đã bãi bỏ mô hình BT, tức là không còn cho phép thực hiện dự án đổi đất lấy hạ tầng nữa. Tác giả dẫn ví dụ này để minh chứng rằng có những chính sách cũng có thể đem lại lợi ích cho phát triển, nhưng phần lớn lại bị thất thoát. Nó cho thấy sức ảnh hưởng của những nhóm vận động. Tác giả cho biết đã có nhiều ý kiến hối thúc ban hành luật thuế về bất động sản áp mức thuế đối với bất động sản thứ hai trở lên, tức là tài sản tích lũy để đảm bảo công bằng cho xã hội cũng như làm giảm mức giá bất động sản xuống. Tuy nhiên, lại có nhiều ý kiến hoài nghi về thứ thuế này và có những ý kiến đề nghị không ban hành. Tác giả đánh giá rằng việc cần làm ngay là kết thúc việc cho phép tiếp cận nguồn tài nguyên đất đai quá dễ dàng. Thay vào đó, cần củng cố việc tôn trọng quyền sở hữu sử dụng đất của người dân buộc doanh nghiệp muốn phát triển dự án phải bảo đảm công bằng và đầu tư trí tuệ thay vì dựa vào quyền lực công. Theo đó, muốn làm dự án thì cần thương lượng thỏa thuận với người dân để thuyết phục được người dân giao đất, cũng như tính toán bài toán tài chính để có thể đạt được lợi nhuận. Khi đó, mức độ lợi nhuận của bất động sản không trên bao nhiêu so với lợi nhuận thu được từ các lĩnh vực sản xuất khác. Bằng cách đó, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người, nguồn lực trí tuệ của xã hội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 Ngày 6 tháng 3 trên trang AFA có bài bình luận của tác giả Bích Nhung với tựa đề Sự lựa chọn của Võ Văn Thưởng và của người dân Việt Nam có giống nhau. Tác giả bài báo cho rằng ông Võ Văn Thưởng là một điển hình của loại chính khách có đường quan lộ hanh thông nhưng khá bí ẩn. Quê hương của ông được cho là Vĩnh Long, miền Nam, nhưng ông lại sinh ra tại Hải Dương, miền Bắc. Tác giả dẫn lời tuyên thệ trong buổi lễ nhậm chức của tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khiến dư luận ngỡ ngàng với việc hô khẩu hiệu suông là sẽ kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mark Lenin. Trong lúc đó, người dân đang phải vật lộn với cuộc sống cơm áo ngày càng khó khăn do suy thoái kinh tế, do thất nghiệp, do sức tiêu dùng đang giảm mạnh và lạm phát đang tăng nhanh. Sự khốn khó do đại dịch Covid vốn đã làm cho người dân kiệt quệ, thì cuộc đấu cung đình càng đẩy tình trạng trở nên tồi tệ hơn. Bài trên AFA theo tác giả, nhìn toàn cục, đất nước thì đang thiếu hẳn những điều tử tế tối thiểu. Việt Nam hiện nay có quá nhiều thứ ngược đời đến phi lý. Cà phê không được làm ra từ cà phê, nước mắm không được chiết xuất từ cá biển, tiền lương không được tích lũy do lao động, bằng cấp không được trao trên cơ sở thực học, quan chức không được chọn bởi thực tài. Nghiêm trọng nhất là nhà nước, quốc hội không được bầu ra từ nhân dân và tác giả đặt câu hỏi những lời thề bồi của ông tân chủ tịch nước là nhằm làm đẹp lòng người đã lựa chọn ông hay đưa ra để giải quyết những nghịch lý nói trên. Tác giả nhận xét, sinh Bắc, quê ở Nam là ưu thế vượt trội của ông Thưởng vì cùng lúc đảm bảo được từ nay tứ trụ đáp ứng được cơ cấu vùng miền. Đồng thời nếu đại hội tới, ông Thưởng được xếp vào ghế tổng bí thư thì sẽ thỏa mãn được yêu cầu trước đây cũng được cho là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư phải là người miền Bắc có lý luận. Ông Thưởng là Ủy viên Bộ Chính trị trẻ nhất trong hàng ngũ chấp bu, lại có bằng thạc sĩ về triết học Mark Lenin. Điều này được coi là lựa chọn phù hợp đối với cả hai vị đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và Tập Cận Bình. Cái lợi của sự lựa chọn này là ông Trọng lẫn ông Thưởng có thể cùng nuôi dưỡng hy vọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định đúng như điện mừng của Chủ tịch nước Tổng bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi cho Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hình ảnh tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Tác giả tiếp tục phân tích, ông Thưởng từng tháp tùng phái đoàn của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh hồi cuối năm ngoái và gặp gỡ nhiều vị chức sắc trong ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Có điều ngoại trừ đối với tập chủ tịch, có điều ngoại trừ đối với tập chủ tịch, ông Trọng toàn hội kiến với các thành viên lãnh đạo sắp về hưu, còn ông thưởng ngược lại được gặp những người đương chức hoặc sắp nhận cương vị mới. Tác giả nhấn mạnh cho đến chiều tối ngày 6 tháng 3, ngoài điện mừng của Tập Cận Bình, Putin, Chủ tịch Triều Tiên, Cuba, Tổng thống Ấn Độ, người ta vẫn chưa thấy điện mừng của Hoa Kỳ và các khối nước dân chủ từ châu Âu, cùng với các vùng miền khác trên thế giới. Như vậy, tác giả chỉ ra rõ ràng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bồi dưỡng và chuẩn bị suốt cả một thời gian dài Người dân nói ông Trọng đã sắp cổ cho ông Thưởng ngồi vào ghế chủ tịch nước và cần chú ý rằng tân chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có học vấn vào quá trình làm việc khá giống với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tác giả kết luận sự lựa chọn để tìm ra Võ Văn Thưởng và sự lựa chọn của chính ông Võ Văn Thưởng dường như chả có liên quan gì đến tâm tư, tình cảm và lo toan của người dân Việt Nam hiện nay. Chức vụ của ông Thưởng hiện nay sẽ được kéo dài cho tới hết nhiệm kỳ